Chào mừng tất cả quý vị, quý vị các bạn đến với các video của điện máy cường linh cũng như là cơ khí thần thần. Thì trước mắt bà con đấy cái dòng máy ép cắm viên mới nhất ờ, do điện máy cường linh cũng như là cơ khí thần thần phát triển. Thì ờ, đây cái dòng máng má hiệu là CLS186. Thì là đối với dòng S186 này thì nó sẽ có đặc điểm là chạy dưới cu loa cũng như là nó sẽ sử dụng ờ, cơ cấu ba quả lô và cái điểm đặc biệt quan trọng cuối cùng của cái dòng máy S186 này thì nó sẽ sử dụng cái cầu sau của ô tô luôn và trực tiếp uh, bế qua và gắn lên con máy ép cán như thế này đây thì uh, đối với cái dòng cầu ô tô cầu sau của ô tô thì nó sẽ có cái đặc điểm uh, quan trọng là nó sẽ có cái tuổi thọ cũng như là cái uh, mức độ hoạt động uh, cái chịu tải của nó tốt hơn uh, đối với những cái dòng máy uh, sử dụng bánh răng bình thường đấy thì cái dòng uh, là cái dòng cầu ô tô đây thì uh, sau đây điện máy cường lên, cũng như cơ khí tiền thần xin uh, thông báo qua cái phần giá luôn cho bà con uh, thì hôm nay là tháng 4 năm 2023 thì cái dòng máy ép cắm viên à, CLS186 này đang có giá là 8 triệu 700 nghìn đấy thì giá trên đã có hỗ trợ cho bà con vận chuyển về tận nơi cũng như là hỗ trợ cho bà con à, thử máy ngay tại nhà rồi là cái dòng S186 à, chạy điện 220 V còn nếu như bà con nào có nhu cầu mà nâng lên cái dòng điện 3 pha 3 pha 4 kg thì có thể uh, liên hệ bên điện máy Cường lên thì nó sẽ chăn nhau 1 triệu thì cái dòng 3 pha 4 kg thì nó sẽ có giá là 9 triệu 700 nghìn đối với bà con nào ở xa và có thể hỗ trợ và mang về tận nơi cho bà con được là cái dòng F186 này thì uh, sau đây uh, điện máy cường lên cũng như cơ khí thần thần xin giới thiệu đến cho bà con cái cấu tạo của máy luôn để bà con có thể nắm bắt được cái cấu tạo của cái dòng S186 này và cái uh, chức năng hoạt động của máy thì uh, trước mắt bà con là cái dòng S186 thì uh, trước tiên nó sẽ là cái phần phiếu phần phiếu của máy thì sẽ có đường kính khoảng tầm 30 phân Đấy, 30 phân thì uh, lồng trên là 30 phân và cái lồng dưới của nó là 15 phân thì đối với một cái phếu như thế này thì bà con có thể đổ đầy tầm ờ, nguyên liệu từ 3 đến 4 kg ờ, lên đây và bà con có thể sử dụng ờ, cho trực tiếp cắm ra mà không cần phải đảo những cái dòng những cái dòng S160 đời cũ Đấy, cái dòng F186 này thì phần phếu thì vẫn có thể rút ra cho bà con để cắt gọn trong quá trình không sử dụng được thì cái phần phếu này đã được làm được sơn chống rỉ như thế này đây cực kỳ chắc chắn thì bà con bỏ ra bên ngoài thì có thể thấy được cái cấu tạo của máy sử dụng ba quả lô và cơ cấu ờ, hoạt động của nó là khi mà quả lô quay à, ờ, cái mặt sàng quay thì quả lô nó sẽ quay theo thì ờ, với cái hoạt động quan trọng như thế thì nó sẽ có ba con ốc như thế này đây nó có chức năng là bà con ép cái phần quả lô xuống mặt sàng Đấy thì bà con chú ý khi mà sử dụng con con máy S186 này mình ép cái quả lô sao cho nó vừa phải thôi Đấy thì đi theo máy sẽ được tặng kèm thêm một cái cờ lê như thế này đây thì cờ lê này, này sẽ có hai đầu một đầu 17 một đầu 14 thì đối với con ốc mà màu đen để điều chỉnh cái phần quả lô như thế này thì bà con sử dụng con ốc 17 nhá Đấy thì mình sẽ vặn đấy vặn siết vào cho nó vừa phải thôi quả lô nó vừa chạm cái mặt sàn thì bà con sẽ khóa cái phần ốc trắng này lại đây còn trong quá trình sử dụng nếu như mà cảm giác vết cám nó chưa được chặt hoặc là cái tốc độ cá cám nó không được ờ, không được đúng như video hoặc là nó không được ờ, như ý bà con mong muốn mà trong khi nguyên liệu bà con đã pha trộn ờ, khá là chuẩn rồi thì bà con vẫn có thể siết cái phần ốc đen này xuống để cho nó ép xuống nữa để cho quả viên cám nó chặt và cũng như là nó ra được cái năng suất nó hiệu quả đấy thì có một số bà con này siết nó chưa được chặt lắm thì nó sẽ có những cái phần quả lô nó tiếp xúc được đấy có một hoặc hai quả lô nó tiếp xúc được mà không phải là ba cái nên tốc độ nó ra nó vẫn chưa được đạt thì bà con chú ý là mình sẽ siết đều làm sao cho được ba quả lô nó vừa đều thì nó sẽ mới ra đạt cho bà con về tốc độ ra cám. thì đối với cái dòng F186 này nó sẽ có năng suất là 150 kg hoặc là hơn cho bà con nếu như bà con phát phát độ tỷ lệ cám nó phù hợp à, tỷ lệ phát độ cám thì cũng đã có ba con một uh, quyển sách hướng dẫn sử dụng rồi hoặc là uh, giới thiệu qua cho bà con là phát độ tỷ lệ cám từ 5 đến 15 phần trăm độ ẩm đấy và bà con chú ý là mình sẽ có cám bột Đấy, chủ yếu là vẫn có và cắm bột để nó tạo ra cái độ kết dính cho bà con đấy là đối với cái, cái chức năng pha cám cũng như là giới thiệu qua qua cho bà con luôn để bà con nào về sử dụng thì mình không uh, gặp cái vấn đề gì khó khăn đấy thì uh, ngay bên dưới cái phần ốc điều chỉnh cám này đây thì là có hai con ốc uh, đấy thì tổng cả có 6 con thì 6 con ốc này sẽ có tác dụng cho bà con này là tháo cái phần bầu trên của máy ra uh, tháo cái phần bầu trên ra thì bà con có thể đưa quả lô ra và trực tiếp uh, thay được cái mặt sàng ở phía trong thì hiện tại uh, đi theo máy là cái đang làm cái mặt sàng 4 ly để bà con có thể cho gà lớn ăn hoặc là cho lợn ăn heo ăn còn nếu như bà con nào có nhu cầu mà có thể nuôi gà con hoặc là nuôi những cái dòng ờ, vật nuôi nó lớn hơn thì có thể tham khảo qua những cái dòng sàng như là sàng hai ly rưỡi sàng 3 ly ờ, sàng 4 ly, 5 ly, 6 ly, 7 ly, 8 ly Đấy tùy theo mức độ sử dụng của bà con Để bà con có thể ờ, sắm cho bà con một cái sàng Đấy, thì trước mắt thì bà con cái giá mà 8 triệu 700 nghìn Thì nó sẽ bao gồm một sàng đi theo máy thôi Còn nếu như bà con nào mua thêm sàng Thì đang có giá là 400 nghìn một cái Đấy còn ngay bên dưới này là cái phần để bà con ra cám này cái phần rác cám này sẽ có một cái phần máng ra là dài khoảng độ tầm 20 phân đây 20 phân một găng tay và cái bề rộng của nó là 10 phân đây và trước máy nó sẽ có một phần dao cắt cho bà con như thế này đây phần dao cắt này có thể nâng hạ được à, tùy theo mức độ sử dụng của bà con thì cho viên cám ngắn cho viên, viên cám dài để phù hợp cái vật nuôi của mình nếu như bà con nào cần viên cám ngắn thì mình có thể nâng cái dao lên còn nếu như mà cần viên cám dài mình sẽ hạ xuống đấy tùy theo mức độ sử dụng bà con mà bà con điều chỉnh cái phần cà, dao cắt này nó sao cho nó phù hợp Đấy là cái dòng M186 còn tiếp đến là cái phần bầu hộp số của máy. Đấy, cái phần này khá là quan trọng đây thì giới thiệu qua cho bà con luôn. Thì à, bên trước máy nó sẽ được in cái chữ CLM186 màu trắng như thế này đây. Máy thì toàn bộ được sơn màu xanh lá cây khá là bắt mắt cũng như là được à, cái nước sơn khá là mịn và bà con sử dụng thì nó sẽ uh, chống ăn mòn, chống uh, chống rỉ khá là tốt. Đấy và ngay bên dưới chữ S186 này thì nó sẽ có một cái ốc để bà con xả nhớt là con ốc 17 đây. Thì bà con vẫn sử dụng cái cờ lê uh, đã được tặng kèm theo máy và trực tiếp mở ra Đấy thì sẽ là thay à, bà con chú ý thay nhớt định kỳ nhá. Một cái bầu nhớt của nó như thế này sẽ là 4 lít. Đấy thì bà con à, chú ý chăm đủ nhớt để khi sử dụng nó trơn trung. Khi máy chuyển về cho bà con thì trong này à, vẫn chưa có nhớt đâu, tại vì là khi vận chuyển đi thì nó sẽ đổ ra ngoài khá là bẩn nên là bà con chú ý về mình sẽ đổ nhớt vào đây để sử dụng. Đấy là cái ốc xả nhớt cho bà con. Còn ở ngay bên phía hông của cái phần bầu hộp số này thì nó nó làm con ốc một cái đồng một cái mắt người ta gọi là một cái mắt để đo nhớt đây bố trí cho bà con một cái mắt đo nhớt đây rồi đấy thì bà con chú ý khi mà nhớt nó bị hao hụt hoặc là à, bà con thấy nhớt nó đặc quá rồi thì mình có thể thay được còn ngay trên này là cái phần để bà con đổ nhớt này đây bà con đổ nhớt ở đây đấy là cái phần bầu hộp số của máy còn cái phần đặc biệt thì bà con có thể nhìn bên này này bên sau của phần hộp số đây đấy thì là nó một cái cầu sau của ô tô luôn đây và có cái phần à, in chìm của cái phần thông số của ô tô này LA này 10408 này đây thì được in in nổi uh, à, như thế này đây là cái phần cầu sau của ô tô tải đã được uh, uh, cho vào đây luôn và làm một cái phần hộp số của cái phần uh, máy áp cáp thì nó sẽ được uh, thứ nhất là nó chịu được cái tải trọng lớn và bà con sử dụng vô cùng yên tâm về chất lượng về sản phẩm này uh, thì nó sẽ có cái độ bền bỉ cao hơn Đấy, còn máy sẽ được uh, từ cái phần cầu sau ô tô sẽ được lai qua cái phần bu như thế này đây bu sẽ có hai dây cu loa dẫn động cho bà con và có một cái phần ốp bảo vệ như thế này cực kỳ chắc chắn cực kỳ chắc chắn và máy thì được đặt trên một cái phần ờ, bán xe di chuyển cũng như một cái phần đế được thiết kế từ một tấm thép lớn một tấm thép lớn như thế này luôn liền khối nó không phải là những cái phần ờ, thép V4 ờ, hàn lại uh, như cũ mà nó là một tấm thép lớn luôn thì bà con sẽ có cái độ êm ái hơn và sử dụng nó yên tâm hơn là một cái phần thép tấm thép lớn như thế này đây thì uh, sẽ được gấp mép và cắt CNC những cái phần uh, lỗ như thế này đây cực kỳ đẹp đấy và máy thì được bố trí cho bà con là automatic đầy đủ rồi Đấy và motor đây, giới thiệu qua cho bà con phần motor luôn, khá là quan trọng đây. Motor dây đồng. À, công suất là 3,5 kW và à, 4 HP, 4,67 HP. À, ờ, tốc độ vòng tua 1400 vòng một phút. À, điện là điện 220V. Đấy còn nếu như bà con nào có nhu cầu nâng lên cái dòng điện 3 pha thì có thể uh, liên hệ bên điện máy Cường lên để nâng lên cái dòng điện 3 pha là sử dụng cái motor 4 kg 3 pha. Đấy thì uh, ngay trên cái phần ốp này có uh, chú thích cho bà con cái phần chiều quay này thì uh, bà con nào nếu như mà uh, có motor rồi mình có thể mua khung không về và uh, chú ý là có cái chiều quay như thế này đấy cho bà con đấu đấu motor sao cho đúng cái chiều quay để cho nó ra cám còn nếu như quay ngược thì nó sẽ không ra đâu thế thì bà con chú ý thì sau đây uh, tôi xin uh, bật điện thử cho bà con xem cái cấu uh, cơ chế hoạt động của máy luôn thì máy có tổng trọng lượng khoảng tầm 80 cân thì ờ, có bánh xe di chuyển rồi bà con cũng khá là yên tâm về vấn đề mà bà con ờ, đưa ra, đưa đi đưa lại bảo quản hoặc là cho ra cái phần ờ, bà con sử dụng để ép viên nó cũng khá là dễ dàng đấy còn lại thì kích thước tổng thể của máy thì nó sẽ có chiều dài khoảng độ tầm 80 phân à, cao khoảng độ 80 và có bề rộng là tầm 50 phân thì cũng khá là gọn gàng thôi bà con sử dụng vô cùng yên tâm Đấy, cái là dòng máy ép cán Thì à, bà con nào có nhu cầu à, mua máy ép cắm viên à, dòng S186 đời mới hoặc là đối với những cái dòng máy F186 uh, Plus ờ, dòng ờ, trung các đăng thì có thể ờ, vào kênh video của điện máy Cường Linh để xem thông tin chi tiết hoặc qua website thịnh thần.com.vn Đấy, thì bà con có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại ở dưới góc màn hình đây 0962 133 858 hoặc uh, liên hệ uh, qua địa chỉ uh, 36 cổ điển A, Tứ Hiệp, Thân Trì, Hà Nội uh, để được uh, tham khảo cũng như là thử máy. Uh, chân thành cảm ơn tất cả quý các bạn đã xem video của chúng tôi. Nhớ nút đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại. Uh, chân thành cảm ơn. CLM86